Kính thưa quý Phật tử thân mến Khát vọng hạnh phúc an vui là khát vọng muôn thuở của con người Trong cuộc sống đời thường Chúng ta mơ ước rằng Mình có được cơm ăn, áo mặc Rồi đời sống hàng ngày Có được sức khỏe tốt nè Muôn sự muôn duyên đều thành tựu như ý nguyện Nhưng kính thưa quý vị nếu như tất cả những mơ ước mong cầu của chúng ta đều đạt thành sở nguyện thì Đức Thế Tôn đã không bảo rằng cầu bất đắc khổ. Khi nói đến nỗi khổ đau trên cuộc đời, tám nỗi khổ thì Đức Phật lại nêu lên cái khổ trong đó là cầu bất đắc khổ, tức là mơ ước mong cầu mà không toại ý là đau khổ. Chúng ta khát vọng hạnh phúc nhưng niềm vui hạnh phúc đó sao quá mong manh tạm bờ như những thứ con cánh trong thoáng chốc lại bay đi ta chán ghét sợ đau khổ vì sao khổ đau nó cứ mãi đeo bám theo ta như bóng không rời hình vì sao vậy thưa quý vị bởi lẽ chúng ta chán ghét đau khổ sợ khổ mà cứ tiếp tục gieo trồng nhân đau khổ thì khổ đau làm sao chấm dứt được ta ưa thích khao khát mong cầu hạnh phúc nhưng ta không gieo trồng cái nhân thì làm gì có được cái quả qua phương cách sống đức phật đã dạy người phật tử tài gia kiến tạo cho mình niềm vui và hạnh phúc đầy đủ thắng duyên trở về tu học nơi đạo tràng khóa tu một ngày an lạc tại chùa pháp lạc con xin mạng phép mượn lời phật dạy trong tương ưng bộ kinh để chia sẻ cùng quý Phật tử đây qua đề tài bốn cách sống mang lại hạnh phúc Thưa quý vị, trong Kinh Tương ưng Bộ có một thời Đức Thế Tôn Ngài đang ở tại kỳ viên tịnh xá Thành xá vệ, vườn của ông cấp cô độc, cây của Thái tử Kỳ Đà Lúc bấy giờ, vào lúc cuối đêm một vị thiên tử xuất hiện với hào quang sáng rực vị thiên tử này đã thân hành đến nơi tịnh xá kỳ viên đảnh lễ đức thế tôn và cầu xin đức thế tôn chỉ dạy phương cách sống như thế nào để mang lại hạnh phúc an lạc đức phật đã chỉ dạy có bốn cách sống để mang lại hạnh phúc cho chúng ta bốn cách sống đó là gì thứ nhất cách sống thành thật thứ hai cách sống có cái khả năng tự chế phục chính mình thứ ba cách sống kham nhận thứ tư cách sống xả thí những bốn cách sống này sẽ mang lại hạnh phúc an lạc cho tất cả chúng ta những người nào y theo đây mà hành trì vậy thì đầy đủ thánh duyên nghe được lời Phật dạy trong kinh Tương Ương Bộ hôm nay tất cả chư huynh đệ chúng ta cùng tìm hiểu về lời Phật dạy và lấy đây làm kim chỉ nam để hướng dẫn cho mình thực hành theo đó trải nghiệm được niềm hạnh phúc an lạc giữa đời thường với cách sống thứ nhất Đức Phật dạy chúng ta phải sống đời chân thật sự thành thật là yếu tố vô cùng quan trọng nó cũng là phẩm chất cao quý của một con người một con người có đạo đức luôn sống thành thật chân thật với mình chân thật với tất cả mọi người quý vị như đức thế tôn ngài đã từng nói trên thế gian này có ba thứ không bao giờ che giấu được cái gì mà không che giấu được vậy thứ nhất mặt trời thứ hai mặt trăng và thứ ba đó là sự thật không bao giờ che giấu được ngoại trừ chúng ta đừng làm một khi chúng ta đã làm rồi thì dù cho mình có khôn ngoan cỡ nào mình có nhiều trò lừa đảo cỡ nào cũng không bao, giờ che giấu được khi chúng ta đã tạo tác rồi thì những điều chúng ta làm tạo tác đó không bao giờ che giấu ai được đâu quý vị dù ta có tài lừa dối tất cả mọi người nhưng cũng không bao giờ lừa dối được quy luật nhân quả vì nhân quả là một vị thẩm phán là một vị quan toàn rất công bằng không thiên vị bất kỳ một ai cho nên đức phật khuyên chúng ta với cách sống thành thật sẽ đem lại hạnh phúc an lạc cho mình ngay trong đời sống hiện tại và cả tương lai và cũng là phương cách để quý vị nuôi dưỡng và phát triển phẩm chất đạo đức của một con người sống giữa thế gian thưa quý phật tử mình xét lại coi mình có thành thật với mình chưa quý vị có thành thật chưa nhiều khi mình biết mình còn sai còn xấu còn dở còn khuyết điểm quá nhiều vậy mà chúng ta không bao giờ chấp nhận để lắng nghe những lời chỉ điểm lỗi lầm góp ý xây dựng của người khác giả sử như mình còn lười biếng giải đãi mà ai nhắc nhở mình nỗ lực tinh tấn tu cái mình phản ứng lại bằng cách rằng bà giỏi quá ha bà tưởng bà tu giỏi dữ à soi rác nhà bà một đống bà lo hốt mà đi hốt rác nhà người ta chúng ta sẽ phản ứng lại và không bao giờ chấp nhận với những cái khuyết điểm yếu điểm của chính mình chính vì lẽ đó chúng ta chưa sống thật với mình rồi quý vị người sống một đời sống thành thật luôn kiểm điểm lại mình mình còn tham mình biết mình có tham mình còn sân mình biết mình có sân mình còn si mê mình biết mình còn si mê mình còn lòng ganh tị tật đố mình biết rõ mình còn ganh tị tật đố biết để làm gì biết lỗi nhận lỗi để sửa lỗi đó là phương cách để hoàn thiện chính mình và với cách sống này sẽ giúp cho chúng ta sống đời hạnh phúc an lạc người sống đời thành thật thì hàng ngày luôn kiểm điểm lại mình và nhận rõ khuyết điểm từ nơi chính mình chứ không nhìn thấy lỗi người để làm chi dầu có thấy đi nữa giống như không thấy lỗi mình thì cứ mãi giấu che vì sao lại cứ móc khe cái lỗi người xin thưa với quý huynh đệ rằng nhà nào cũng có rác hết vậy mà chúng ta không lo hốt rác nhà mình mà đi lo soi bói môi móc tìm tòi rắc rết nhàn ta cho nên nhìn coi cái ông đó ông tu làm sao cái bà nọ bà tu hành như thế nào bà còn tham sân si phiền não hay không nhưng có bao giờ chúng ta nhìn lại kiểm điểm lại mình soi rõ lại mình coi mình còn tham sân si phiền não còn tình phàm thói tục hay không nếu một người phát tâm tu học phật pháp thì từng giờ từng phút từng giây ta luôn phản quan tự kỷ nhìn lại chính mình đi quý vị có những lúc khi ngồi kiểm điểm lại mình nhìn lại mình soi đội lại mình gọi là soi gương nhân cách đó chúng ta cảm thấy xấu hổ lắm quý huynh đệ ơi mình tự xưng mình là phật tử là con phật nhưng thật ra mình giống như là một đứa con lai nửa lai chất phật nửa lai ma tà khi vui đâu ta thâm nhiễm ta bà lúc buồn ta mới niệm phật a di đà thiết tha nhiều khi ta cũng chẳng biết ta 27 ngày ăn mặn còn ba thì mới muối mè Đi chơi đâu thì mặc áo qua què Về chùa trước Phật ấp e lâm hiền Nửa mê cái cảnh chùa chiền Nửa mê đi sớt mê tiền mê danh Khi thì cảm thấy hiền lành Lúc thì nổi trận tam bành dữ ghê có đúng vậy không quý huynh đệ xin giới thiệu với quý huynh đệ đây một cái tác phẩm vô cùng nổi tiếng của hòa thượng thượng nhất hà hằng hòa thượng thích nhất hằng có viết một cái tác phẩm rất là nổi tiếng cửa tùng đôi cánh gài trong tác phẩm này hòa thượng mới đưa lên một cái nhân vật đó là một người nọ sống nơi am sơn cùng cốc bên cạnh thầy tổ và huynh đệ của mình một hôm người kia mới khởi lên một cái ý nghĩ như sau nếu mà mình tu thì phải nhập thế độ sinh có đâu mà ẩn giật nơi thâm sơn cùng cốc rồi độ được ai đây mà hàng ngày mình cứ phát lên tứ hoàng thệ nguyện chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện học phật đạo vô thượng thệ nguyện thành mà bây giờ mình trốn ẩn giật như thế này rồi có độ được chúng sanh nào đâu người kia mới đến đảnh lễ thầy mình và thưa rằng thưa thầy bao nhiêu năm con đã theo thầy học đạo con nghĩ rằng người tu phải nhập thế độ sinh làm lợi lạc chúng sinh mới đúng với bản hoài của mười phương ba đời chư phật do đó con xin phép thầy cho con được xuống núi con xuống núi để con cứu thế độ dân cứu dân độ thế đó cái vị thầy mỉm cười từ tốn trả lời thầy biết nơi núi rừng quan sơn này không thể nào dám nhốt chân con ở lại thầy biết một ngày con sẽ ra đi nhưng mà thầy không ngờ con lại muốn đi sớm như thế thôi được nếu con muốn xuống núi và con cho rằng khi con xuống núi con nhập thế độ sanh như vậy thì mới là tâm hạnh của một vị bồ tát thì cũng đúng nhưng trước khi đi thầy có một lời dặn dò con như sau con ơi trần thế này đầy dẫy những cạm bẫy cám dỗ nè nếu mà con không đầy đủ mắt tuệ thì con dễ dàng vướng vào lưới bẫy của ma vương đó nha mà vướng vào lưới bẫy của ma vương rồi không thoát ra được sẽ làm quyến thuộc của ác ma do đó khi từ giả chia tay để tiễn bước con ra đi gọi là cứu dân độ thế thầy có hai cái bảo bối này để trao tặng cho con Bảo bối thứ nhất đó là một chiếc gương thần Chiếc gương này sẽ giúp cho con Gặp người nào đó con chỉ cần cầm cái gương này soi chiếu vào người đó Thì con sẽ nhận diện người đó là ai Sẽ biết người này như thế nào Thiện hay ác, thánh hay phàm, chân hay giả cái công năng của chiếc gương thần là có thể soi chiếu để nhìn nhận rõ diện mạo của người đó thật hay giả và bảo bối thứ hai đó là một thanh gươm báo để giúp cho con trừ yêu diệt ma sau khi vị thầy trao cho người đệ tử của mình hai cái bảo bối chiếc gương hần và thanh gươm báo thì người này mới đảnh lễ tạ ơn cái xuống núi khi gặp ai đó ông ta mới đem chiếc gương thần chiếu vào người này thấy cái ông này ông nói những lời nói đạo đức quá nhưng mà khi chiếu chiếc gương vào thì thấy ổng là ác quỷ chứ không phải là thần rồi cái đi đến nơi chỗ kia cũng gặp một người này người nọ ông ta cũng từng tuyên dương nói những lời hay ý đẹp nhưng mà đem cái chiếc gương thần ra soi vào ông ta chiếu vào người ông ta thì quả ra ông ta là yêu tinh quá hình cứ như thế mà trên bước đường hơn 10 năm rày đây mai đó Nhập thế độ sinh Vị thầy đó đã cầm chiếc gương thần để soi để chiếu người này người nọ Và dùng cái gương báo để trừ yêu diệt ma đem lại sự bình an cho cho nhân dân bá tánh Một hôm ông ta cảm thấy mỏi mệt Bởi vì trên đời này khó lắm quý vị Cao thì người ta chê ngỗng thấp người ta bảo rằng lùn Béo chê béo trục, béo tròn, gầy chê xương sống, xương sườn lồi ra Người ít nói thì bị họ chê không biết Kẻ đang ngôn họ nhiếc sao lắm lời Khen chê khó tránh người ơi Thị phi là thói miệng đời xưa nay Mình hết lòng cứu dân độ thế mà có khi gặp những người họ dông ân phụ nghĩa họ còn dùng những lời quỷ bán du khống cho nên vị thầy đó chán trường và muốn trở về nơi núi rừng quan sơ nơi ngôi chùa mà ngày xưa mình cùng với thầy tổ và huynh đệ chung sống ở đây với cảnh núi rừng quan vắng thanh tịnh biết dường bao và dù trong khoảng thời gian hơn 10 năm chung sống bên cạnh thầy Tuy không tiếp xúc với duyên ngoài nhưng thật ra mình có được một đời sống vô cùng thanh tịnh và an lạc Bây giờ sự an lạc thanh tịnh đó không còn nữa Bởi vì tác động của các duyên bên ngoài Vị thầy này chán trường Quay bước trở về nơi núi rừng Nơi ngôi, nơi ngôi chùa xưa Khi quay trở về thì đường lên núi Vẫn là một con đường mòn đó Nhưng mà đi tới một đoạn đường Cái vị thầy này dừng lại Bởi vì ở giữa đường Có một cái cánh cửa tùng cài chặt lại Ngăn cản bước chân không có qua đường vì thầy này nói ủa sao lạ lùng ta sao mình đi hơn 10 năm mà bây giờ mình trở về cảnh vật cũng còn nguyên đó mà tại sao lại có cửa cửa đóng kín cài chặt như thế này làm sao mình lên núi được ngồi bên vệ đường để chờ để chờ để đợi coi có ai lên núi mình hỏi coi tại sao mà cửa đóng chặt dùng thanh gương báo để chặt chém ngay cái cửa đó cho nó mở ra mà cũng không có đủ sức để đẩy cái cửa ra được đành phải ngồi bên vệ đường bỗng dưng nhìn thấy một người sư đệ của mình từ dưới chân núi đi lên cái người sư huynh mới mừng rỡ huynh đệ hơn 10 năm gặp nhau mừng rỡ người sư huynh mới hỏi sư đệ vậy chứ sư đệ ơi tại sao bây giờ đường lên chùa của chúng ta lại có đôi cửa tùng cài chặt như vậy sư đệ mới trả lời sư huynh ơi sư huynh quên rồi sao hồi sư huynh còn ở đây thì cũng có nhưng mà thầy của chúng ta nói rằng nếu mà người nào á, có thanh khí thì đi ngang đây thì cái đôi cửa tùng nó tự mở ra chào đón bước chân người đó còn cái người nào mà bị trượt khí đi đến đây thì đôi cửa tùng nó cài chặt lại dù dùng bao nhiêu sức cũng không thể mở khóa được đâu sư huynh quên điều này sao người sư huynh mới nhớ lại nói a à, à, chẳng lẽ hơn 10 năm qua ta nhập thế độ sinh chẳng lẽ bây giờ ta bị trừ khí rồi hay sao mà tự nhiên đôi cửa tùng cài chặt như thế cái người sư huynh nói hơn 10 năm mình dùng cái gương thần mình lo mình soi mình chiếu người ta không mà mà chưa có một lần nào để dùng chiếc gương đó để soi rọi diện mạo của chính mình cho nên người sư huynh mới rút trong cái đải ra cái chiếc gương thần mà ngày nào thầy của mình đã trao cho mình hai bảo bối gương thần và thanh gương báo mới rút chiếc gương thần ra để ngay trước mặt của mình soi chiếu vào mặt của mình thì ông ta mới la lên trời tôi thành quỷ hồi nào vậy đó là tác phẩm cửa tùng đôi cánh gài mà hòa thượng thích nhất hạnh viết trong câu chuyện mà hòa thượng dựng lên để viết nên tác phẩm này là một triết lý rất là sâu xa không biết quý phật tử hiểu gì về cái triết lý mà hòa thượng đã gửi gắm trong đây có phải chăng những lúc trong cuộc sống đời thường này nè chúng ta không biết soi rọi lại chính mình giống như nhân vật trong câu chuyện vậy đó dùng gương thần đó để soi để chiếu người ta thôi cái ông này ông tu sao vậy cái bà này bà tu như thế nào cái cô nọ tu nhiều năm rồi còn sao còn tham sân phiền não hoặc là cái ông tám ông ba ông hai ông út gì đó thì sao ông tu gì ông còn nóng nảy dữ vậy nào nhưng mà có bao giờ chúng ta cầm chiếc gương để soi rọi lại mình chứ? soi rọi lại mình có nghĩa là gì soi gương nhân cách nhìn lại mình kiểm điểm lại mình từng giờ từng phút từng giây nếu quý vị tu mà không kiểm điểm soi rọi lại mình mà cứ nhìn cái lỗi của người tìm tòi soi bối môi móc để nhìn thấy lỗi người không không có thời gian để nhìn lại mình đâu một ngày nào đó khi nhìn lại rồi thì mình giống như nhân vật trong câu chuyện mà hòa thượng đã viết vậy đó sẽ hoảng hốt sợ hãi và lá làng trời tôi thành quỷ hồi nào vậy tôi không hay quý vị ơi có đúng vậy không hãy nhìn lại mình kiểm điểm lại mình sống thành thật với chính mình nghe quý vị quý vị có dối gạt tất cả mọi người cũng không bao giờ dối gạt nhân quả đâu quý vị nhân nào quả nấy không sai chúng ta gieo hạt giống đó là giống đắng làm gì có ra trái ngọt nếu chúng ta gieo cái hạt giống ngọt thì không thể nào ra trái đắng được đâu và khi chúng ta đã gieo hạt giống ngọt rồi thì dù cho ai kia họ có trù có rủa có yếm đi nữa thì hạt giống ngọt chúng ta gieo đó nó dẫn ra trái ngọt chứ không phải do những lời trù rủa của người ta mà hạt giống ngọt nó biến thành nó mọc lên cây và nó trổ thành trái đắng bao giờ đây là chân lý lẽ thật về mặt nhân quả quý vị phải hiểu sâu sắc điều đó để nguyện sống đời thành thật nếu chúng ta đã thành thật với chính mình kiểm điểm lại mình sửa sai sửa lỗi nơi mình hoàn thiện chính mình rồi quý vị sống thành thật với tất cả mọi người nữa khi chúng ta đã thành thật với mình phải thành thật với tất cả mọi người mà nếu mà mình dối gạt ai đó thì đừng hòng trên đời này quý vị gặp được người nào thành thật với chính mình không có đâu quý vị cứ sống thật với mọi người ai có bất nhân đối với ta ta vẫn sống có nhân đối với họ ai bất nghĩa với ta ta vẫn có tình có nghĩa đối với họ bởi vì ta tin vào nhân quả mà không vì cái xấu dở của người đó mà chúng ta làm mất đi cái giá trị đạo đức cao quý từ nơi chính mình nghe quý vị sống với tất cả mọi người sống yêu thương sống tha thứ sống ban tặng niềm vui cho đi tất cả quý vị sống hạnh phúc an lạc lắm quý vị ơi và luôn thành thật với tất cả mọi người đừng bao giờ dối gạt ai hết quý vị dù rằng cái sự thành thật của quý vị bây giờ đây coi như nó vụng về lắm nhưng nó vẫn có giá trị gấp trăm gấp ngàn lần sự giả dối lừa bịp mà được tô son phết phấn ở bên ngoài người đời có câu nói thà tốt gỗ hơn là tốt nước sơn cũng vậy đó quý vị thà chúng ta sống một đời sống chân thật dù sự chân thật đó có vụn về có hô kịch bao nhiêu đi nữa nó vẫn có giá trị hơn là sự lừa dối gạt gẫm lẫn nhau không có lợi ích gì đâu không ai tin mình đâu quý vị có lừa dối được họ một lần hai lần ba lần nhưng cũng không thể nào lừa dối hết cả thế gian không ai ngu để cho mình lừa hoài đâu quý vị và nếu có lừa được cũng không bao giờ lừa dối được nhân quả nhân quả như bóng không rời hình xin kể quý phật tử nghe một câu chuyện ngày xưa có một vị vua ông vua này ông sanh ông chỉ có một đứa con gái duy nhất đó là nàng công chúa mà không có hoàng thái tử để nói ngôi trị quốc nhà vua mới tuyển chọn phò mã vì phò mã tương lai sau này sẽ là người thay thế nhà vua lên ngôi cửu đỉnh để cai trị trăm họ nhà vua mới truyền lệnh cho thần dân trăm họ trong và ngoài nước biết được tin rằng nhà vua tuyển chọn phò mã nhưng vị phò mã được tuyển chọn đây không phải qua kỳ thi văn chương hay võ nghệ mà nhà vua sẽ trao cho các vị đó mỗi người một nắm hạt giống cứ đem về gieo trồng đi ba tháng sau đem kết quả đến cho nhà vua chấm ai mà làm cho nhà vua đẹp mắt vừa ý thì xem như người đó được trúng tuyển làm phò mã Người nào cũng nhận một nắm hạt giống đem về gieo Nhất là những người nông dân Nhất là những người mà trồng hoa kiển là trúng mánh, trúng tủ họ rồi nha bởi vì đây là nghề nghiệp của họ họ nhận một nắm hạt giống vô nhà vua trao tay xong rồi họ về họ gieo trồng ba tháng sau nhà vua mới mở ra một cái cuộc thi và cuộc thi này giống như là một lễ hội mà trăm hoa đua nở vậy đó bởi vì những người mà tham gia cuộc thi họ mang đến cái tác phẩm sau 3 tháng mà họ đã trồng với nấm hạt giống đó nào là hoa lan hoa cúc hoa huệ hoa hồng hoa mẫu đơn hoa cẩm chướng đủ thứ loài hoa khoe sắc thắm đem đến cho nhà vua chấm điểm nhưng mà dù cho họ dùng cái bàn tay điêu luyện khéo léo của họ có uống nắng thành rồng thành phụng thành công đi nữa thì nhà vua vẫn chấm rớt rớt rớt rớt rớt dài dài luôn họ mới nói vậy thì tiêu chuẩn nhà vua chấm đậu là tiêu chuẩn như thế nào có những tác phẩm họ đưa ra là một chậu hoa họ uống nắng rất là đẹp hình con rồng con phụng con công mà nhà vua vẫn chấm rớt tại sao vậy ba ngày đã trôi qua rồi nhà vua vẫn không chọn được người nào một buổi chiều nọ để kết thúc cuộc thi thì có một thư sinh nhà nghèo ở tá túc trong một ngôi chùa hàng ngày làm công quả tụng kinh niệm phật đã đem đến dưới bệ rồng một cái chậu không không có cái cây nào trong đó hết quỳ dưới bệ rồng người thư sinh mới thưa rằng muôn tông bệ hạ chính tay bần dân đây đã nhấp, nhận được một nắm hạt giống từ nó bệ hạ trao đem về gieo vào trong chậu này ngày nào cũng chăm sóc dung phân tưới nước đầy đủ hết mà tại sao ba tháng qua nó không lên một cái cây nào hết rồi đem cái chậu không đến cho nhà vua coi để chấm điểm lúc này mọi người nhìn cái họ cười rồ lên họ nói vậy mà cũng đem vô chấm điểm xin thi được sao trước bệ đồng nhà vua bước xuống đỡ người thư sinh đó và tuyên bố rằng anh đã trúng tuyển rồi anh được làm phò mã mọi người ngơ ngác để chờ đợi cái câu trả lời của nhà vua vì sao chọn cái người thư sinh quê mùa như vậy lại là được trúng tuyển khi anh ta đem đến một cái chậu không không có hoa không có cỏ không có cái gì trong đó thì nhà vua trước mặt bàn dân thiên hạ đã tuyên bố rằng sở dĩ người thư sinh này được ta chấm điểm trúng tuyển là bởi vì những hạt giống mà ta trao cho các ngươi đem về gieo đó ta đã rang chín hết rồi thì làm gì có cơ hội nảy mầm đơm hoa kết trái tất cả những sản phẩm mà các ngươi đem đến chấm điểm toàn là giả mạo mà thôi tiêu chuyện chuẩn mà ta chấm đầu đó là người thành thần đó quý vị ơi trong kinh hữu lăng nghiêm đức phật dạy như sau mười phương ba đời chư phật sẽ dị thành tựu sự giác ngộ vô thượng bồ đề cũng phát xuất từ lòng thành thật mà ra cho nên cách sống thứ nhất trong tương ương bộ kinh đức phật dạy chúng ta sống một đời sống thành thật là yếu tố căn bản để xây dựng hạnh phúc an lạc giữa đời thường cách sống thứ hai mang lại niềm hạnh phúc an lạc cho chúng ta đức phật dạy trong bài kinh này đó là cách sống biết tự chế phục bản thân mình có nhiều khi trong cuộc sống đời thường chúng ta không có năng lực tự chế phục hay nói một cách khác không có năng lực để chiến thắng bản thân mình quý vị trước những cái gì mắt mình thấy vừa ý hài lòng chúng ta không chế phục được lòng tham muốn dục vọng cho nên tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp trước một hoàn cảnh trái ý không vừa lòng sự phẫn nộ sân giận khởi lên giây phút này chúng ta không có đủ năng lực để kiềm chế được do đó nó đã phát quả và nó bốc cháy nó cháy rụi cả khu rừng công đức và nó cháy lây lan ra đem đến tai ương hoạn họa cho cả thế giới này luôn quý vị ơi cho nên người học Phật Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú như sau Giữa bãi chiến trường ta thắng ngàn ngàn quân giặc Chưa gọi là thắng Tự chiến thắng bản thân mình Mới là chiến công oanh liệt nhất đó quý vị Xin hỏi trong cuộc sống đời thường quý vị có khả năng tự chiến thắng mình chưa có không quý vị có khả năng tự chế phục bản thân mình làm chủ lấy mình chưa hay là trước những hoàn cảnh vừa ý thì không chế phục được lòng tham trước hoàn cảnh không vừa lòng thì không chế phục được lòng sân giận cho nên giữa cuộc đời này chúng ta đã tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp cũng bởi vì không có đủ khả năng tự chế phục chính mình sở dĩ đức phật một trong mười đức hiệu của ngài được gọi là điều ngự trưởng phu bởi vì ngài là một bậc đại trưởng phu có khả năng điều phục chế ngự chính mình cho nên gọi ngài là điều ngự trưởng phu ta là con của phật phải giống mạnh phải tinh tiến một đường ta đã Bước đi dù cho gian khổ cách gì cũng cam Nhất tâm định hướng mà làm Bể đông cũng cạn Sơn Nam cũng có thể mòn Dù khó khăn gian khổ Quý vị cũng dẫm mạnh tiến bước Khi đã chọn con đường Phật đạo Đã chọn con đường Tây Phương rồi Thì quý Phật tử dù gian nan khó khổ không màng Con dốc lòng vì đạo hy sinh Và tự làm chủ chính mình trước mọi hoàn cảnh khi gặp cảnh duyên thuận ý vừa lòng Quý vị tự nhắn nhủ sách tấn mình rằng Ta bà khổ, ta bà lắm khổ Cực lạc vui, cực lạc nhàn vui Tây phương cực lạc hãy phản hồi Dứt lìa sinh tử nổi trôi sáu đường khi quý vị gặp hoàn cảnh vừa ý vừa lòng khởi lên cái tâm tham mê đắm nhiễm cái quý vị tự nói rằng cái thân này còn không thật đấy có cái gì trường tồn vĩnh cửu với thời gian đâu quý vị danh mà chi lợi lộc mà làm chi bả vinh qua gẫm lại có ra gì khi trút một hơi thở thì muôn sự muôn duyên đều bỏ ráo danh với lợi làm cho biết bao nhiêu người điên đảo bao âm mưu bao thủ đoạn đê hèn rốt cuộc rồi vì danh vì lợi mãi đua chen nên trọn kiếp ta cam tâm làm hơn ngựa hèn trâu dại thôi quý vị biết có một vị lạc ma đời thứ 11 ở bên Tây Tạng các vị sư người ta gọi là lạc ma các vị lạc ma này mà vị đời thứ 11 đó ngài có cái khả năng tự chế phục mình rất là hay ngài tự chế phục tự thắng mình thí dụ nha có hai trường hợp mà con kể lại cái tấm gương của ngài với một năng lực tự chế trường hợp gì nè một bữa hôm nọ Người Phật tử mới thỉnh Ngài đi đến nhà để họ sắp bắt cúng dường nhân ngày dỗ của tổ tiên ông bà Ngài nhận lời đến nơi rồi Thì trong khi gia đình họ đang chuẩn bị trai soạn để cúng Lúc đó mới đem ra một dĩa bánh nướng đặt ở trên bàn khách Và mời Ngài dùng bánh nướng uống nước Uống nước trà dùng bánh nướng Ngài nói rằng Ngài chỉ ăn một bữa ngọ Cho nên không ăn phi thời Làm cho người trong gia đình này họ vô cùng kính nể một người ăn ngày chỉ có một bữa thôi mà bây giờ thực phẩm thức ăn đưa đến nóng hổi thơm ngon như vậy ngày khước từ ngày không dùng ăn có một bữa mà phải ăn đúng giờ chứ ông không ăn phi thời nữa họ mới lúi húi ở dưới nhà bếp để chuẩn bị trai soạn dọn lên cúng kiến thì lúc này ngày cái vị lạc ma đời thứ 11 ngài mới ngồi nhìn cái dĩa bánh nướng nó nóng mà nó thơm phức luôn vậy đó đến lúc này ngày mới khởi lên cái tâm niệm rằng nóng ngon quá người ta đem đến người ta cúng giường cho mình bây giờ mình không ăn hồi nó nguội ngắt rồi có ăn cũng không ngon nữa thôi kệ người ta đem cúng cho mình thôi mình ăn thử miếng mới vừa cái tay chạm vào trong cái bánh cái ngài tỉnh liền nha tự chế lệ liền rút cái tay lại và nói các vị ơi vừa rồi có một tên ăn dụng ở trong nhà của họ chạy ra hỏi thưa ngài thưa sư có chuyện gì thì vị này mới trả lời vừa rồi có một tên ăn dụng hỏi ai ăn dụng vậy cái ngài nói tôi với ai hồi nãy các vị mời mà tôi nói là tôi ăn ngọ không ăn phi thờ vừa rồi thấy cái dĩa bánh nó hấp dẫn quá cái con ma tham nó xúi dục rồi nè ma tham ăn nó xúi dục nó nói rằng giờ này đâu có ai đâu ăn miếng cũng đâu có sao đâu phải là mình trộm cắp gì đâu người ta đem người ta đặt lên bàn mời khách mời mình ăn mà rồi lắc ăn đâu có ngon nó nguội rồi đâu có ngon cho nên nó suối không ma tham ăn nó suối dục nhưng mà vừa chạm cái tay vào cái bánh là ngài tỉnh liền giác ngộ liền dừng lại liền chế phục được mình liền còn bản thân mình có biết dừng lại làm chủ lấy mình chế phục được mình khi mà mình thấy cái gì hấp dẫn trước mắt mình hay không quý vị cái này khó à nha rồi lần sau nữa Nguyên một cái làng đó họ mới tổ chức một cái đại lễ cúng dường trai tăng Thỉnh tới 100 vị sư đến đó, đến làng này để họ sách bát cúng dường Thì trong nhà Phật của chúng ta người thọ với trước thì ngồi trước, người thọ với sau thì ngồi sau Không được vượt bậc, phải ngồi có thứ tự trước sau không được lộn xộn Cho nên vị Lạc Ma đời thứ 11 đây ngày còn trẻ tuổi cho nên ngài ngồi mới thọ giới cụ túc ngài ngồi tuốt ở dưới rồi ờ, cái sắp đến giờ thọ trai thì gia chủ họ mới đem châm sữa vào trong bình bát để cúng dường cho các vị này trước cứ châm từ trên xuống dưới nhìn thấy cái bình sữa nó cạn gần hết rồi cái vị lạc ma này mới nhìn lên thấy bình sữa gần hết cái khỏi lên cái tâm không biết tới mình còn miếng nào uống hay không trong cái tâm ý của chúng ta có nhiều khi á, nó nó nó khởi bậy khởi bạ vậy đó mà tại vì mình không có khả năng để mà nhận diện ra nó và không có khả năng làm chủ để chế ngự nó còn cái vị lạc ma này vừa khởi xong là làm chủ liệt được liền tỉnh giác liền quý vị vừa khởi vậy cái ngày nói mày ham ăn ham uống nữa thấy chưa người ta đi cúng đằng kia đằng này là là dợm nghĩ rồi không biết tới mình còn miếng nào nữa hay không cái ngài mới đứng dậy nói thưa các vị vừa rồi có một cái tên ham ăn háo uống xuất hiện nữa rồi mọi người đang ngơ ngác nhìn ngài cái ngài bước ra trước đại chúng ngài sám hối người ta đi cúng đằng kia đằng này cái nó nghĩ rồi đó nó nghĩ không biết tới nó còn miếng nào hay không xin thành tâm sám hối trước quý vị là gì cái tâm cái tâm ham ăn háo uống nó vẫn còn những cái tứ thứ mà gọi là phầm tâm tục tánh nó vẫn còn ở trong mỗi con người chúng ta nhưng quan trọng ở chỗ chúng ta có nhận diện ra hay không nha có nhiều khi mình không nhận diện ra nó cho nên mình sống hòa mình với nó và nhận nó làm con giống như nhận những tên giặc đó làm con rồi nuôi chứa trong cái nhà của mình để lâu ngày nó phá banh mình hết đó nó phá hoại hết tất cả những thánh tài công đức vô lậu cho nên quý phật tử phải nhận diện ra được giặt ở bên ngoài thì ta ngăn đón rất là dễ đừng để nó vào trong nhà của mình rồi khó đuổi ra lắm nha quý vị khi nó còn ở ngoài cửa ngăn chặn lại liền phòng hộ lại liền mắt trông thấy sắc lòng không động tai nghe lấy tiếng dạ chẳng nao sáu căn thanh tịnh sạch lào thì niết bàn cực lạc có nào đâu xa ở địa vị phàm phu của chúng ta thì mắt trong thấy sắc là dính liền tai nghe lấy tiếng não phiền chẳng yên tam bành lục tặc đảo điên ra vào sinh tử triền miên luân hồi bây giờ mình thực tập phải có sự phòng hộ ngăn ngừa làm chủ các giác quan mắt trong thấy sắc thì thôi tai nghe lấy tiếng nghe rồi quần không Trơ trơ lặng lặng cõi lòng nhẹ nhàng ta bước khỏi vòng tử sanh đó quý vị Mỗi người Phật tử chúng ta phải có một cái năng lực tự phòng hộ sáu căn Và tự chế phục bản thân mình Nhất là khi đối duyên xuất cảnh Phải luôn có sự chánh niệm tỉnh giác khi đi đứng lúc nằm ngồi Nếu quý vị mất đi cái sự chánh niệm tỉnh giác này thì tà niệm tạp niệm phiền não vọng tưởng nó sẽ có cơ hội len lỏi vào và nó xúi dục chúng ta để biến chúng ta trở thành một kẻ nô lệ cho nó hãy có khả năng tự chế phục chính mình nha quý vị làm chủ lấy mình quý phật tử hôm nay con chia sẻ với quý vị hai điều như sau điều thứ nhất đối với cuộc đời này thì quý vị hãy xem mình giống như là thân phận của người lữ khách Đến rồi đi nơi quán trọ ta bà Thì bận lòng làm chi cái chuyện hương ghét giữa người và ta Hãy hỷ xả và thứ tha tất cả Bởi vì ta là khách Ta là người lữ khách thôi Quán niệm về cuộc đời mình là thân phận người lữ khách đến rồi đi Không ai ở hoài, ở mãi trên thế gian Cho nên được mất hơn vua Phải quấy tốt xấu Lấy bỏ buông xuống hết Nhưng đối với bản thân của mình thì quý vị phải là chủ tức là phải giành quyền làm chủ làm chủ chính mình trước mọi hoàn cảnh mỗi khi đối duyên xuất cảnh mà hoàn cảnh nào mà nó vừa ý vừa lòng thì quý vị phải làm chủ nha nếu không để con ma tham nó làm chủ mình nó xúi dục nó nói lấy đi lấy đi giờ này đâu có ai đâu không ai thấy đâu mai phát hiện đâu lấy đi đem về phần mình có được cái này rồi hưởng thụ dục lạc vui sướng lắm nó suối vậy đó cái không làm chủ được mình á là nghe lời suối dục của nó là lấy liền phải không quý vị tạo tội tạo nghiệp nha rồi nếu mà hoàn cảnh không vừa ý không vừa lòng cái nó phẫn nộ lên nó sân lên ai nói đụng chạm vào lòng tự ái của mình cái là nổi sùng lên rồi thì giận lên là phát cơn điên người khôn quá dại người hiền quá ngu lúc này chúng ta không có khả năng kiềm chế mở lời nói là ác khẩu làm bất cứ việc gì trong lúc sân giận những hành động tạo tác đều là ác nghiệp hết quý vị chúng ta phải tự chế phục lấy mình trước nghịch cảnh chướng duyên và trước những thuận cảnh để tham sân phiền não không có cơ hội manh nha trong tâm tưởng của chúng ta và làm chủ ta để biến ta trở thành một kẻ nô lệ cho chúng nó nếu quý phật tử đây có khả năng tự chế phục chính mình bằng sự chánh niệm tỉnh giác khi đi đứng lúc nằm ngồi niệm phật là một phương cách để định tâm và khi tâm đã an định rồi thì dù đối duyên xuất cảnh cũng không làm dao động tâm này như tảng đá kiên cố dù gió cuồng nộ chẳng lai bất cả tất cả những cảnh duyên thế tục không làm dao động tâm này được không quý vị nếu mà quý vị có được một cách sống vững vàng không bao giờ bị bị dao động ở những hoàn cảnh và có khả năng tự chế phục lấy mình thì quý vị sẽ có được một đời sống hạnh phúc an vui đây là cách sống thứ hai mà đức phật chỉ dạy trong bài kinh tương ưng bộ cách sống thứ ba mang lại hạnh phúc an lạc cho chúng ta đức phật dạy kham nhẫn đi quý vị đường đời cũng vậy mà đường đạo cũng vậy không phải lúc nào chúng ta đi đến đâu cũng được mọi người quan nghênh chào đón không phải lúc nào chúng ta cũng gặp thuận bườm xuôi gió không phải lúc nào chúng ta cũng được mọi người quan nghênh chào đón trải chiếc bông lót đường sẵn cho mình đi đâu mà đường ta đi còn gặp rất nhiều chướng ngại vật nhưng quý vị đã quyết tâm chọn con đường lý tưởng để đi chọn con đường phật đạo lấy đức phật làm bậc đạo sư hướng dẫn chỉ đường cho mình đi rồi thì dù khó khăn gian khổ chẳng nài kham nhẫn vượt qua chỉ cần quý vị nhẫn nại là quý vị sẽ vượt qua tất cả xin kể cho quý phật tử nghe một câu chuyện ngày xưa có một vị vua ông vua này rất là nhân, nhân từ đức độ thương con dân của mình giống như là con ruột của mình nhìn thấy đường xá ở trong đất nước này còn gặp gền trong gai chổi đá sỏi đá nhiều quá nhà vua mới nghĩ ra cái cách làm sao để cho người dân họ đi họ khỏi phải đạp trong gai sỏi đá đó mà bị trầy bị xước đau chân cho nên nhà vua nói không lẽ tất cả những con đường mình trải chiếu bông mình trải thảm đỏ thì cũng có đủ khả năng làm việc đó rồi không đủ ngân quỹ và khả năng để làm việc đó bây giờ làm sao đây nhà vua mới nghĩ ra một cái cách à thì ra có cái cách này nhà vua mới cắt một miếng da da trâu da bò gì đó tặng cho mỗi người một cái một cái cặp một cái cặp da trâu da bò đó vừa với cái đôi chân của mình để có thể mang vào mà tự mình xong bờ lướt bụi nhờ cái đôi giày da đó đó là khởi điểm đầu tiên của cái đôi giày da có mặt trên nhân thế là do tấm lòng nhân hậu của ông vua ông đã chế tác ra cái đôi giày da để tặng cho người dân của mình nhờ đôi giày đó có thể xông bờ lướt bụi mà khỏi tránh khỏi gông trong gai sỏi đá đâm vào chân đau thì Đức Phật của chúng ta Ngài cũng đã trao cho chúng ta một đôi giày da nhẫn nhục đôi Mang đôi giày nhẫn nhục vào trong chân rồi Thì dù gặp bất kỳ hoàn cảnh nào Đường đời, đường đạo, chướng ngại, gian truân, khó khổ Quý vị nhẫn nại sẽ vượt qua được hết quý vị hãy tu với cái hành kham nhẫn nhẫn nhẫn nhẫn trái chủ quan gia tùng thử tận nhịn nhịn nhịn đi quý vị thì bao nhiêu quan gia trái chủ đều từ đây mà dứt hết nhưng tại sao cổ đức đại dạy chúng ta có ba chữ nhẫn thôi có người nói ba chữ nhẫn có nghĩa là lần thứ nhất tôi nhẫn lần thứ hai tôi nhẫn lần thứ ba tôi nhẫn nhưng mà quá ba lần không nhẫn có đúng vậy không hay là ba chữ nhận đó để nói cái gì đó là chỉ dạy cho chúng ta ba chữ nhận này là thân nhẫn khẩu nhẫn và ý nhẫn ở trong bất kỳ một hoàn cảnh nào dù trái ý nghịch lòng thân của chúng ta nhẫn nại không hành động xấu ác trả đũa lại với đối phương dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào bị người ta nhục mạ bị người ta nói xấu bị người ta chà đạp bị người ta chỉ trích bị người ta du khống thì cũng khẩu nhận không dùng cái miệng lưỡi này để du khống chửi rủa mắng nhiếc giống y như họ một người đã nóng giận mắng ào ào chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao một gã cọc cằn bây giờ thêm một đứa nữa thì thành ra hai kẻ cũng giống như nhau mình là người tu phật mình hiểu về nhân quả tội phước tất cả cái gì nó đều có nhân duyên quả báo hết quý vị không phải ngẫu nhiên không phải tự nhiên cho nên chúng ta ngày hôm nay tin hiểu sâu sắc về nhân quả không buồn không giận không oán không trách dù người ta có vu khống chỉ trích nói xấu chà đạp mình không sao cả nhẫn nại là quý vị sống an lành nhẫn nại là thành tựu công đức viên mãn nhẫn nại là một phương cách tiêu trừ nghiệp chướng nhẫn nại là một sức mạnh để giúp cho chúng ta vượt qua tất cả những chướng ngại của dòng đời hãy nhẫn nại nghe quý vị có nhiều người ở thế gian họ bảo rằng tôi đâu có ngu gì đâu mà tôi nhịn nhẫn nhục hai chữ này đi đôi với nhau ai nhẫn thì người đó bị người ta làm nhục sao tôi đâu có ngu gì để cho người ta làm nhục thà chết chứ không để ai làm nhục kẻ sĩ ở trên thế gian họ tuyên bố một câu thà chết không để ai làm nhục họ nhưng người biết tu học Phật pháp thì hai chữ nhẫn nhục này đi chung với nhau ý nói rằng dù cho người ta có làm nhục mình mình vẫn nhẫn được cho nên mới gọi là nhẫn nhục đó quý vị ơi mới gọi là người có sức mạnh tối thượng sức mạnh của một đứa con nít là tiếng khóc của nó Sức mạnh của người đàn bà phụ nữ là làm bộ giận dỗi Sức mạnh của kẻ trộm đó là vũ khí Sức mạnh của vua chúa đó là quy quyền Sức mạnh của kẻ có học đó là đa văn Sức mạnh của sa môn của người trí đó chính là nhẫn nại Cho nên quý Phật tử hãy nhẫn đi Nhẫn rồi quý vị sẽ vượt qua hết Và đây cũng là phương cách để tiêu trừ nghiệp chướng cho bản thân mình Thành tựu công đức viên mãn cũng do sự nhẫn nại mà ra Đường đời chúng ta đi đây còn gặp rất nhiều chướng ngại vật Nếu quý vị không nhận nại thì quý vị sẽ không thực hiện hết cuộc hành trình Đường đạo còn xa vời Tây phương xa tích tận chân trời Nhưng nếu một niệm chí thành thẳng đến nơi Khi đi không nhọc ta phải mang giày dép mỗi bước qua sen nở đón mời chỉ cần quý vị nhẫn nại thôi là quý vị mỗi một bước mình đi vào trong cuộc đời này là có qua sen đỡ chân đó nở đón mời bước chân của mỗi hành giả chúng ta đó là niềm an lạc hạnh phúc giải thoát sẽ bừng nở trong mỗi bước chân chúng ta vào trong cuộc đời mà có được cái tính nhẫn nại nhu hòa xin kể cho quý phật tử nghe một câu chuyện ngày xưa khổng tử có một người đệ tử mà khổng tử rất là yêu quý tin tưởng hy vọng đó là nhan uyên nhan uyên còn gọi là nhan hồi một hôm nhan uyên đang đi trên đường thấy người ta tụ tập đứng trước một cái cửa tiệm đông dữ lắm mà nghe lời qua tiếng lại xôn xao thì nhan uyên mới bước đến gần coi sự việc như thế nào thì mới nghe rõ câu chuyện như sau cái ông khách này ông đến cửa tiệm đó ông mua hàng quý vị sau khi ông mua hàng xong rồi cái ông trả tiền người ta ông chủ mới tính 3 lần 8 là 24 ông trả cho tôi 24 đồng cái ông này ông mới nói ai nói ông 3 lần 8 24 gì 3 lần 8 là 23 tôi trả 23 đồng thôi cái ông chủ tiệm ông nói ông đừng có nói ngang nói ngược ông hỏi hết bà con thiên hạ coi ba lần tám là bao nhiêu cái mọi người nói ông ơi ông sai rồi ông đừng có nói ngang nói ngược nữa ba lần tám là 24 sao ông nói 23 trả cho người ta 24 đồng đi cái ông khách này ông quay lại ông nói mấy người là ai bộ mấy người tưởng rằng mấy người nói sao tôi tin vậy hả mấy người không có đủ tư cách để tạo được niềm tin cho tôi đâu cái người mà tôi tin tưởng nhất là khổng phu tử đó nếu mà khổng phu tử nói với tôi rằng ba lần tám hai mươi bốn nha tôi tình nguyện chặt cái đầu rơi xuống liền chịu thua bằng cách chặt đầu còn nếu mà ai cá với tôi đi đến mà hỏi khổng phu tử mà nếu khổng phu tử nói ba lần tám là hai mươi ba thì mấy ông mấy bà tính sao với tôi đây nhân nguyên đứng đó nói tôi là học trò của khổng phu tử đây nếu mà ông dám tuyên bố chắc chắn khẳng định ba lần tám là hai mươi ba ông dám cá với tôi không tôi cùng với ông đi đến gặp thầy tôi là khổng phu tử ông nói rằng ông chỉ tin tưởng khổng phu tử là thầy của tôi trên đời này ông không tin ai hết vậy thì tôi với ông đi đến đó nếu thầy của tôi bảo rằng ba lần tám hai mươi bốn thì ông tính sao cái ông khách ông mới nói nếu mà khổng phu tử nói ba lần tám hai mươi bốn tôi chặt cái đầu rớt xuống liền đó tôi chịu thua liền còn nếu mà khổng phu tử nói ba lần tám hai mươi ba ông tính sao đây nhân Nguyên mới trả lời nói nếu như vậy thì tôi chịu thua tôi dở cái mũ quan từ quan hai người mới dẫn nhau đi đến gặp khổng phu tử khi đi đến nơi cái ông khách này ông mới nói ngài nói đi tôi tin ngài trên đời này tôi tin ai tôi tin ngài đó lời nói của ngài là lời nói thật ngài nói cho tôi biết đi nếu ngài nói ba tám hai mươi bốn tôi chặt đầu tôi chịu thua liền lúc này khổng phu tử nghe xong rồi mới quay lại nói nhân nguyên ơi ông thua rồi dỡ cái mũ quan xuống đi vì ba lần tám hai mươi ba không phải hai mươi bốn nhà nguyên nghe xong tức ơi là tức luôn ông thầy của mình là một nam tử hán đại trượng phu từ trước đến nay biết bao nhiêu người kính nể trọng vọng mà không biết bữa nay ông có lộn không ba lần tám mà ông nói là 23 mà muôn đời nó vẫn là 24 phải không quý vị vậy mà bây giờ ông thầy của mình không lẽ ông ông sợ cái ông này sao mà ông dám ông nói những cái lời nói không thật như vậy không đúng như vậy nhưng mà khổng phu tử bảo rằng ông sai rồi ông thua rồi ông dở mũ quan xuống đi ba lần tám là 23 à. cái ông khách ông cường nó thấy chưa tôi nói trên đời này khổng phu tử là người tôi tin tưởng nhất tôi cảm ơn ông nha còn cái ông này nè ông cá ông thách với tôi rồi ông dở cái mũ quan xuống đi nhân quyên trong lòng tức lắm dở cái mũ quan chịu thua mà dở cái mũ quan xuống xong rồi ông khách đó ông cáo việc ông đi về mà trong lòng vui vẻ quan hỷ lắm tại vì ông nghĩ là ông là người thắng nha quý vị còn nhân uyên là thua nhưng khi mà ông ta đi rồi nhân uyên mới bực tức quá mới nói rằng thầy con xin nghỉ học không học nữa không vô tử biết là đệ tử của mình hôm nay học trò mà nó xin nghỉ học là vì lý do gì ngài biết rồi nhưng mà ngài là nam tử hán đại trượng phu ngài không có hỏi vấn đề xin nghỉ học chi đâu ngài nói không sao con nghỉ học về quê phải không vậy thì thầy có một cái lời này để tiễn đưa con cũng như là một món quà tặng con nha thầy có hai câu tặng cho con đó con nhớ câu thứ nhất ngàn năm với bóng cổ thụ đừng có nấp mưa câu thứ hai sát nhân chưa rõ mặt thì đừng động thủ đó là hai câu mà thầy tiễn con đi về quê tặng cho con làm món quà đó nhân viên mới ghi, ghi nhận hai câu đó rồi cái bái biệt khổng phu tử đi về mà trong lòng ông nặng trĩu à, không biết lý do gì sao ông thầy của mình mà nói đảo ngược lại vậy ba lần tám mà ông nói là 23 trong khi đó muôn đời vẫn là 24 đi trên đường ông đi vậy đó cái một mây đen kéo ùn ùn cái một trận mưa đổ xuống mọi người ai nấy nấy tìm chỗ để nấp mưa Nhan Nguyên mới thấy một cái bóng cổ thụ thật to ở gần đó Ông ta chạy đến ngay cái bóng cổ thụ đó để đứng nấp mưa Mới vừa đứng nấp ngay đó cậu nhớ cái câu thứ nhất Ngàn năm với bóng cổ thụ đừng nấp mưa Cái ông chạy ra khỏi cái bóng cổ thụ đó Vừa chạy ra khỏi chừng 100 mét thì một cái ầm một cái xét đánh ngay cái cây cổ thụ ngã cái ông nói ông ơi ông thầy của mình sao mà ông giỏi kinh hồn luôn ổng tiên liệu ổng biết trước sự việc xảy ra ổng cho mình một lời khuyên cái câu đầu tiên thôi mà đã cứu được cái mạng mình nếu mà mình không nhớ ghi nhận cái câu thứ nhất này coi như hồi nãy mình đứng dưới bóng cổ thụ bây giờ nó trở thành một cái cột nhà cháy rồi đang thui rồi xét nó đánh chết rồi sao ông thầy của mình hay dữ vậy ta cái ông rảo bước ông đi về mà trên đường về cứ mưa tạnh mưa tạnh cứ nứt mưa rồi cái tạnh mưa rồi đi tiếp ông về tới nhà là nửa đêm lúc đó người nhà của nhan uyên đây đã ngủ say rồi biết mình về trễ không muốn làm động người nhà cho nên ông mở cửa nhẹ nhàng có chìa khóa mà ông mở cửa nhẹ nhàng bước vào nhà khi ông bước vào nhà thì một cảnh tượng làm cho nhan uyên giận run người bởi vì trong phòng ngủ của ông bà vợ của ông nằm chùm mền ôm một người đàn ông nào đó mà có đôi dép ở dưới giường nữa lúc này nhân nguyên mới giận rút gươm ra và nói rằng cái đôi gian phu dâm phụ thừa cơ hội ta vắng mặt các ngươi làm cái chuyện tồi bại ta lấy mạng của các ngươi đây mới vừa dơ cái thanh gươm lên cái nhớ câu thứ hai xác nhân chưa rõ mặt đừng động thủ dừng tay lại liền nha tại vì chưa có rõ mặt nhân nguyên mới dằn cái cơn nóng giận của mình dằn lại nhẫn nhẫn nhẫn dằn lại nha hấp đèn lên hai gã kia mau ngồi dậy coi thì hai người nằm trên giường đang chùm mền đó ngồi bật đầu ngồi dậy dưới cái ngọn đèn mà nhan uyên mới vừa thắp lên dưới ngọn đèn trong đêm khuya nhan uyên mới nhìn lại hai người nằm trên giường một người là vợ của mình và một người kia là người em gái ruột của mình Nhân Nguyên mới nói tại sao nhà em em không ở Giường em em không ngủ Tại sao em qua đây em ngủ giường của anh chị Xiết một chút xíu nữa là anh giết cả hai rồi Tại sao vậy Người em gái mới nói trời mưa bão mấy ngày nay Nguyên suốt ngày hôm nay mưa bão Bên em thì em Chồng em đi vắng xa nhà Em cũng ở có một mình Còn bên đây chị dâu cũng ở có một mình Bởi vì anh cũng đi xa nữa Vì hai chị em sợ quá trời giông mưa bão tố như vậy cho nên em từ bên nhà chạy qua để ở chung với chị trên đường mà chạy qua trời mắc mưa đó không có quần áo thay cho nên chị mới lấy bộ đồ ngủ của anh á cho em mặc đỡ thay cho nó đừng có bị ướt rồi leo lên giường đang ngủ có chị có em ai mà ngờ đâu như sự việc như vậy nếu mà không lãnh hội không nghe được cái câu thứ hai sát nhân chưa rõ mặt đừng động thủ thì xem như ông đã động thủ giết hết hai người mà hai người đó là ai là người thân yêu nhất trong cuộc đời của Nhan Uyên một người là vợ và một người đó là em gái ruột của mình Nhan Uyên cảm xúc quá và cảm kích quá cái ông thầy của mình ông giỏi kinh hồn đâu nha ông cho hai câu mà cứu được ba mạng người sáng hôm sau Nhan Uyên khăn gói trở lại nơi nơi trường gặp khổng phu tử và nhân viên quỳ xuống đảnh lễ tạ ơn thầy ơi thầy quá giỏi Thầy tiên tri biết trước được mọi sự việc Cho con hai câu mà đã cứu được ba mạng người Nhưng thầy ơi thầy có biết trong lòng của con giờ này vẫn còn tức Tại sao thầy tiên tri Thầy có thể biết rõ Thầy là một người trí tuệ Biết rõ được sự việc xảy ra như thế nào Có những lời dạy vô cùng cao quý Để cứu mạng sống của gia đình con và bản thân con mà tại sao thầy lại nói rằng 3 lần 8 là 23 Ông còn tức cái chỗ đó nha Lúc này khổng phu tử mỉm cười và nói rằng Nhan Nguyên ơi Nếu như ta nói 3 lần 8 là 23 Thì nó có thể thành 23 được hay không Hay là muôn đời ngàn xưa mãi cho đến ngàn sau Thì chân lý lẽ thật vẫn là lẽ thật Vẫn là 24 mà Chứ đâu phải ta nói 23 là nó trở thành 23 đâu Phải không quý vị Chân lý lẽ thật vẫn là lẽ thật nhưng sở dĩ ta nói đó là 23 Bởi vì một mạng người đó nha Nguyên ơi Nếu ta nói 24 Ông ta sẽ chặt cái đầu rơi xuống một mạng người Mạng người là quan trọng Nhẫn một chút xíu Nhịn một chút xíu Chịu thua một chút xíu Có mất mát gì đâu Muôn đời chân lý lẽ thật Vẫn là lẽ thật mà và có mượn lời đó của khổng phu thượng tử xin trân trọng trao tặng cho tất cả chư huynh đệ đây muôn đời lẽ thật vẫn là lẽ thật thôi chân thật thì bất hư quý vị không phải ai nói chúng ta như thế này như thế nọ thì chúng ta sẽ biến thành như vậy đâu chân thật vẫn là chân thật thôi quý vị chỉ cần nhẫn nại chịu thua chịu thiệt chúng ta nói rằng nếu mà thua người ta như vậy nhịn là thua là thiệt nhưng thật ra chẳng có thua hơn gì cả trẻ hơn thì thêm toán người thua ăn ngủ chẳng yên hơn thua buông xuống hết mới có một giấc ngủ an lành nếu quý vị buông hết cái tâm hơn thua tranh đua dù ở trong hoàn cảnh nào chỉ cần nhẫn nại thôi có được một cái sức mạnh nhẫn nại là quý vị sẽ biến những ước mơ của mình trở thành hiện thực sẽ có một cái sức mạnh vĩ đại để vượt qua tất cả những chướng ngại của dòng đời để sống an vui và hạnh phúc đây là cách sống thứ ba dù trong bất cứ một hoàn cảnh nào hãy nhẫn nại ôn hòa khi gặp tức giận bình tĩnh sáng suốt dù ở trong cảnh ngộ nguy nan nếu bạn tự có tâm an ở đâu cũng thấy như đang ở chùa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 dù trong bất kỳ một hoàn cảnh nào nhẫn nại là quý vị đã có một cái sức mạnh giúp cho quý vị vượt qua tất cả và sống đời an vui hạnh phúc đây là cách sống thứ ba kham nhẫn mà đức phật dạy cách sống thứ tư mang lại hạnh phúc an lạc cho chúng ta trong bài kinh tương ương bộ này đức phật dạy xả thí tức là cho đi nếu quý vị dâng tặng niềm vui sự sống cho người dân tặng sự sống cho người quý vị sẽ nhận lại niềm vui được sống nếu quý vị dân tặng tài vật cho người quý vị sẽ nhận lại niềm vui vật chất nếu quý vị dân tặng bất cứ cái gì cho người thì quý vị sẽ nhận lại niềm vui nơi đó nhân nào quả nấy không sai cuộc đời này không bao giờ dâm phụ chúng ta hãy sống xả thí cho đi mở rộng tấm lòng ban tặng niềm vui hạnh phúc đến với tha nhân của tiền vốn chẳng bền lâu phát tâm xả thí để bắt cầu về quê đi quý vị còn nhắm mắt xuôi tay tài vật tiền của sự nghiệp danh vọng địa vị bỏ ráo lại à. cái thân này còn bỏ lại chỉ một đốm lửa hồng là thiêu mất mạng chỉ một nắm đất vàng là chôn mất xác cho nên nói trăm năm kiếp sống một phút hơi tàn công danh sự nghiệp án mây tan phú quý vinh hoa như là cơn gió khoảng vậy đó quý vị nhìn lại cuộc đời coi ngoảnh nhìn lại cuộc đời giống như giấc mộng được mất bại thành bỗng chốc quá hư không mới ngày nào khi tỉnh mộng lúc tàn canh giật mình mình lại thương mình xót xa khi sao phong gấm rủ là giờ sao tan tác như qua giữa đồng khi thì lên xe lúc lúc xuống ngựa lúc thành lúc bại lúc được lúc mất lúc nhục lúc vinh quý vị ngày xưa Nguyễn Công Trứ là một danh tướng vào thời kỳ nhà Nguyễn ở tại Việt Nam chúng ta Nguyễn Công Trứ là một người rất là tài giỏi tài, Sự tài giỏi của ông như sao? Nếu mà ở trong triều ông làm quan văn Thì là người có đủ khả năng để mà điều hành tất cả những việc hành chính nhưng mà nếu ở nơi giữa bãi chiến trường Thì ông là một cái vị võ tướng hào hùng Trong trận trong thắng đánh Nam dẹp Bắc Rất là giỏi, văn võ song toàn Nhưng do Nguyễn Công Trứ đây Bị một cái vị Một cái người ta du cáo gian thần họ du cáo Cho nên bị nhà vua cắt chức các chức quan các chức tướng luôn và làm làm à, lính tội làm tù binh á, lính tội đài ra nơi biên ải lúc này quý vị biết không thấy nguyễn công trứ mới ngày nào đường đường là một danh tướng mà bây giờ trở thành một tên lính tội ở giữa biên ải bị người ta sai khiến cho nên cái vị quan trấn nhậm ở cái vùng quảng tỉnh quảng ngãi đó, nhìn thấy cái thương tâm quá mới lấy bộ đồ khác cho nguyễn công trứ mặc và nói rằng ngày thay bộ đồ đi ngày mặc bộ đồ này cái nguyễn công trứ không chịu và nói rằng vậy sao phải ngày xưa tôi làm quan thì khác bây giờ tôi làm lính tội thì phải mặc đồ tù binh lính tội chứ làm sao mà dám mặc bộ đồ này nếu như vậy là sai luật lệ ngài cũng sai mà tôi cũng sai cái gì quan ở tỉnh quảng ngãi mới nói nhưng mà tôi thấy ngài ăn mặc như vậy tôi thấy tội nghiệp quá đi Nguyễn Công Trứ nói lúc tôi làm quan thì tôi cũng không lấy đó làm vinh Hôm nay là một tên lính tội thì cũng không lấy đó làm nhục Ở trên đời này có vinh có nhục Thì đó là những cái sự việc mà chúng ta cần nếm trải để biết được cái giá trị của cuộc đời Cuộc đời tiếng khóc lẫn tiếng cười ở trong đó Và tôi cũng muốn tôi mặc bộ đồ lính tội này để làm một tấm gương sáng cho rất nhiều người hậu thế mai sau đời có vinh có nhục có hạnh có suy quý vị ơi không ai giàu ba họ cũng không ai khó ba đời trong lúc chúng ta được vinh hiển có tiền có bạc có danh vọng có địa vị chớ có khinh người chớ có ngã mạng cống cao trong lúc mà bị suy vi thất bại thì cũng đừng lấy đó cho là một điều sỉ nhục mà trên cuộc đời này thạnh suy như hạt xương rơi đầu cành vậy đó sự nhục vinh ở đời không ai có thể lường trước quả phúc cũng không thể lường chúng ta sống ở giữa cuộc đời này quý phật tử cứ sống cho đi tất cả ban tặng niềm vui hạnh phúc đến với tha nhân đó chính là cách gieo mầm hạnh phúc cho mình vậy đó quý vị nhà dẫu trăm gian ngủ cũng chỉ có một giường của tiền cất chứa dẫu đầy rương một cơn gió ác vô thường đến thần thức ra về trong vấn vương dù ta quen biết đầy thiên hạ Mấy kẻ quan hoài thấp nén hương Của tiền vật chất đành bỏ ráo Mình lẻ loi đi nghiệp dẫn đường Nhiều lắm trăm năm một kiếp người Ai rồi cũng phải sẽ đi thôi Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa Để buổi xuôi tai miệng mỉm cười và xin kể cho quý phật tử nghe một câu chuyện về hai bát mì của hai cha con nọ ngày chủ nhật ông cha nghỉ làm ở nhà nấu hai bát mì vợ đã đi công tác rồi ông chồng ở nhà nấu hai bát mì gọi con trai của mình thức dậy ăn sáng cậu bé này xúc miệng rửa mặt xong bước vào bàn ăn nhìn thấy hai bát mì một bát ở trên mặt có trứng gà một bát kia không có trứng gà cậu ta mới chụp ngay cái bát có trứng gà nói con ăn cái bát này cái ông cha nói này con làm con phải biết hiếu thảo với cha với mẹ nhường cho cha cái bát mì có trứng con ăn bát mì không trứng đi cái đứa con nó trả lời không con muốn ăn cái này nó nói vậy đó cái nó chụp ngay cái bát có trứng nó ăn nó chừa cái bát không trứng cho cha nó ông cha chẳng nói chẳng rằng gì hết gấp mì ăn cầm cái bát không trứng gấp lên ai ngờ đâu ông giống ở dưới hai cái cái nó nhìn thấy nó quê rồi nha cái nó nói cha gạt con ha cái ông cha nói cha dạy con cái đạo lý ở đời nè con trai ơi khi con khởi cái tâm muốn chiếm đoạt chiếm hữu chiếm dụng cái gì tốt đẹp về phần mình đó nha khởi lên cái tâm chiếm đoạt chiếm hữu vật hoặc là chiếm dụng cái gì tốt đẹp về phần mình thì trong cuộc đời này con sẽ bị thất bại đó không có chiếm được đâu phước ai nấy hưởng à không chiếm được đâu nghe quý vị đó là cái đạo lý mà cha dạy con ở bát mì lần thứ nhất tuần sau cũng ngày chủ nhật ông cũng nấu hai bát mì có trứng và không trứng lần này gọi con trai thức dậy nó nhảy vào bàn ăn nó nhìn như vậy xin hỏi quý vị đố quý vị biết nó chọn bát nào nó chọn cái bát không trứng nó chụp cái bát không trứng gì tuần rồi ba nó giấu hai trứng gà nằm ở dưới bây giờ nó chụp cái bát không trứng nó nói con ăn cái bát này cái ông cha nó mỉm cười nó vậy sao con của ba hôm nay rất là hiếu thảo nhường cho ba mình bát mì có trứng ăn cái bát không trứng hả con quá tốt rồi cái nó cầm cái bát mì không trứng đó, nó lấy đũa nó trộn từ trên dưới trộn không có cái nào hết lúc này nó nhìn ba nó giờ nó nói bác gạt con nữa rồi cái ông cha mới nói gì nè này con cha dạy cho con cái đạo lý ở đời khi con khởi lên cái tâm tốt lành nhường cho người cái sự tốt đẹp đi có những lúc con cảm thấy phải bị thiệt thòi đó phải không nhiều khi mình nhường cho người cái sự tốt đẹp sống hy sinh cho người cái mình nói sao tôi ngu dữ vậy ta sao mà tôi phải chịu thiệt thòi như vậy có những khi chúng ta khởi nghĩ như vậy cảm giác như mình đang bị thiệt thòi đó là đạo lý mà cha dạy con ở phương diện thứ hai lần thứ ba ông cha cũng nấu hai bát mì gọi đứa con trai dậy đố quý vị biết lần này một bát có trứng và một bát không trứng nó ăn bát nào lúc này nó ngồi nó làm thinh nó không chọn bát nào hết á cái ông cha hỏi vậy con ăn bát nào nó nói cái bát nào cũng được hết á ba muốn ăn bát nào ba ăn đi cái nào ba không ăn ba đưa cho con ăn tại vì hai lần bị gạt hết rồi lần này nó không có muốn vậy nữa nó nói cái nào cũng được hết á cái ông cha nói dĩ nhiên là cha sẽ ăn bát mì có trứng cho con cái bát không trứng đó cái ông đẩy cái bát không trứng cho nó cái nó cũng không có cầu mong nha nó gấp đũa thứ nhất lên nó ăn chứ nó không có trộn nữa không có trộn để tìm nữa bởi vì đâu có cầu mong bị gạt rồi cái gấp mới đũa thứ nhất lên cái trứng gà nổi lên gấp đũa thứ hai nguyên miếng thịt gà cái nó nở một nụ cười cái ông cha ông quay lại ông nói này con khi con khởi lên cái tâm nhường cho người sự tốt đẹp tặng cho người cái sự tốt đẹp thì cuộc đời này đâu có dâm phụ mình đâu phải không con đó là cái đạo lý ông cha dạy cho con sống giữa cuộc đời ban tặng niềm vui xả thí cho đi thì cuộc đời không dâm phụ mình đâu nhân nào quả nấy không sai đó quý vị nếu quý vị ban tặng cho người tài vật Quý vị sẽ nhận lấy niềm vui tài vật giàu có Phước báo giàu sang Nếu quý vị ban tặng cho người sự sống Thì quý vị sẽ nhận lại niềm vui được sống Mà sống gì? Sống tốt, sống khỏe, sống họ Nếu quý vị ban tặng cho người tất cả những cái gì hạnh phúc, an lạc thì quý vị sẽ nhận lại niềm hạnh phúc an lạc bởi vì nhân quả như bóng không rời hình hình ngay thì bóng mới thẳng hình cong bóng sẽ quẹo đó quý vị hiểu rõ về nhân quả quý phật tử cứ gieo trồng cái nhân tốt lành cho đi mà không mong cầu sự đền đáp quý vị ngày xưa mình không biết mình cho đi mình mong rằng người ta biết ơn đền ơn trả ơn nhưng thi ân bất cầu báo ban ơn cho người không cầu họ đền ơn biết ơn báo ơn mình đâu nếu quý, quý vị cầu cái đó quý vị sẽ bị phiền não thất vọng bởi vì nhiều khi chúng ta ban ơn cho người họ sẽ trả oán lại với mình đó nhưng không có mất mát gì đâu chúng ta sẽ được người khác nếu như bây giờ mình giúp đỡ ai đó trong lúc họ đang hoạn nạn thì một ngày không xa khi chúng ta gặp hoạn nạn cũng có người khác giúp lại cho mình nhân quả rất công bằng Nhân quả xưa nay rất nhiệm màu Nhân nào quả nấy lý cao sâu Gieo nhân gặt quả không sai chạy Nhân quả công bằng có thiên vị ai đâu Đức Việt Phật khuyên xuống chúng ta hãy phát tâm xả thí cho đi đi quý vị Nếu quý vị cho người niềm an lạc hạnh phúc qua tài vật Quý vị sẽ có được niềm hạnh phúc tài vật Phước báo giàu sang làm ăn phát đạt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 tốt lành an ủi sách tấn động viên trong lúc họ đang tuyệt vọng bi quan chán chường thì quý vị sẽ có được cái niềm vui là khi nào cũng được mọi người dùng lời nói để đem lại niềm vui hạnh phúc cho mình quý vị ngôn thí thì sẽ có cái quả báo y hệt như vậy cũng có người cũng đối xử tốt đẹp với mình bằng những lời nói tốt đẹp còn nếu mà mình dùng lời nói rủa xả mắng giết người thì mình cũng sẽ bị cái quả báo người khác cũng rủa xả mắng giết mình thử coi quý vị những cái gì mình không muốn thì đừng bao giờ đem đến cho người nhất là chúng ta phát lòng niệm phật hàng ngày dùng cái miệng này xưng tán hồng danh a di đà phật thì kính khuyên quý vị chỉ nói những lời lành ăn thì ăn những thứ trai thanh tịnh ăn ăn chay ăn lạc thanh tịnh đừng ăn thịt của chúng sanh nữa miệng này niệm phật thì không ăn thịt chúng sanh miệng này niệm phật thì không những dùng những lời nói ác rủa xả mắng nhiếc làm tổn thương người mà nói ra lời phải là hoa thơm phải là trái ngọt phải là lời vàng phải là tiếng ngọc quý vị ơi nếu được như vậy quý vị sống một đời sống hạnh phúc an vui cứ ban tặng cho đi xả thí tất cả bởi vì của trần là cái của mà chúng ta vay mượn của trần thế trước sau sớm muộn cũng phải trả về không ai gìn giữ hoài đâu quý vị còn sống mà giữ còn không được đây thì đừng nói sau khi chết đi của trần ta trả lại cho trần bao nhiêu tội lỗi thì phần mình lãnh riêng thôi mong sao quý phật tử thực hành xả thí bố thí mà ba la mật nha nếu không ba la mật vướng kẹt vào sự bố thí sự phát tâm làm phước cúng dường đó trái lại nó sẽ trở thành tội nghiệp là bởi vì chấp vào đó và nghĩ rằng người ta phải biết ơn mình đền ơn mình mà người ta không đáp ứng được thì sẽ phẫn nộ sân giận thì sẽ tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp cho nên làm bất cứ cái việc xả thí nào cũng phải ba la mật hết không nghĩ rằng mình là người đang bố thí Người kia là người nhận thí của mình Và phẩm vật mình thí là quý là nhiều như vậy Thì họ phải biết ơn mình nhiều Đừng nghĩ tới cái đó quý vị Chúng ta xứng tánh tác Phật sự làm Xứng tánh của mình Làm là chúng ta đã vui rồi đó Cái quả phước là mình hưởng Không ai chiếm đoạt của mình cả Và mình còn mang ơn những người mà đã tạo cho mình có cơ hội để để mình tạo một chút phước duyên làm hành trang tương đương trở về à, con kính mong sao toàn thể quý phật tử nghe được bài kinh tương ương bộ qua lời phật dạy bốn cách sống mang lại hạnh phúc con xin tóm tắt lại cách sống thứ nhất là thành thật cách sống thứ hai là năng lực tự chế phục chính mình cách sống thứ ba là kham nhẫn cách sống thứ tư là xả thí kính chúc quý vị thực hiện theo lời Phật dạy qua bốn cách sống đó để đời sống hiện tại niềm vui luôn có mặt hạnh phúc luôn đón chào huynh đệ tất cả cùng nhau phát tâm thực hành để được vãng sanh Tây phương cực lạc A Di Đà Phật nguyện